là cái ví dụ gì đây <laughs> hello bạn bạn trần trọng nghĩa nha phải được đang chỉnh nên không để ý hoặc hàng đại tí để chỉnh cánh à, ok đen hôm nay trời mưa quá nên nó hơi ồn nha nó mưa quá trời mưa luôn Ôi, Ông Nhật Di là ai? Không nhớ, không nhớ Chỉ nhớ là lúc trước tôi có ờ, một ông tên cũng giống vậy nè Chuyên đi thông át mấy ông nội kia Thông đến mức mà bây giờ bị anh em nó dí nó kiếm nó đồ sát Trốn mất biệt ờ, cả tuần nay Hôm qua cái ờ, mạng tôi nó bị rớt Nó bị cái gì á Nó rớt hello vô vô hello nhật di ông Việt Di chắc đi uh, bán dâm uh, một tuần lễ nay kiếm tiền mua máy chơi game anh em ơi chiên thông át nha thông át móc cua cái web nếu mà nó ghi bạn là cấp 30 mới được nhận á, thì bạn là phải lên cấp 30 nhưng mà thường á, thì những cái quét nếu mà chơi na mà chạy quét á chạy quét vàng không á thì ờ, nếu mà bạn bị cái vấn đề đó thì chắc level của bạn cũng tầm khoảng 29 Nhẫn cái quét lên nó có ghi á là cấp 30 mới cho nhận hay là sao thì bạn cứ coi vô đó Nếu mà nó ghi cấp 30 cho nhận thì ông phải lên cấp 30 mới được Không thấy nó ghi hả không thấy nó ghi vậy là bạn cứ nhận bình thường mà đâu gì đâu ta tại lúc trước giờ á tôi chơi những cái con này nè là là tôi bị chạy tôi chỉ chạy quét vàng thôi tôi không có chạy quét xanh chỉ duy nhất dướng ở cái cấp 19 á, là là là nó phải bắt tôi lên cấp 20 nó mới cho tôi tiếp tục nhận quét vàng thì lúc đó thì bắt buộc phải làm một hai cái quét xanh để lên quét vàng để lên cấp để nhận được quét vàng Level 28 hả? Rồi với 28 vậy bạn gắn bạn luyện thêm mấy quét xanh cho đủ ba chục đi Rồi lên Còn nếu mà nhấn vô nè Nhấn G lên, nhấn quét vàng lên Nhấn vô chữ trắc quét nè Nếu nó dẫn, nó thấy nó Bạn thấy hình nó, nó ghi là gì Yêu cầu quét ngay chỗ này là cái gì Thì nếu yêu cầu quét ngay chỗ này thì bạn đọc lên thử đi Rồi ờ, anh em chỉ cho Tối nay thằng mát cả tim Đền bù bữa giờ ốp Vải nồi Ông đền bù cái khác đi ông về Đừng đền bù cái đó hôm giờ ông đi là ông ông, ông phát nguyễn này này kia là ổng nó được người khác thông rồi cho nên ổng sướng rồi ổng không cần ông nữa phát nguyễn với uh, sơn ông sơn quỳnh minh quỳnh minh sơn giờ ổng ổng từ khi ông thông át ổng xong là bây giờ ổng đổi ổng đổi luôn cái facebook ờ, ổng đổi luôn cái tên youtube luôn rồi không ông không có chạy ông ông thay thay thay thay, thay đổi danh tánh thôi chứ ông không có chạy đang xài cái tiny cái mấy cái mấy cái ông gửi nó nó rất có là, là biến quá à. xài cái tiny thấy vẫn ổn nên xài tiny hiện tại pin 300 nè Tôi thấy lúc tạo nhân vật nó được tạo level 50 là sao không? Nó được tạo level 50 nhưng mà phải bỏ tiền ra Giống như là nó hỗ trợ cho người chơi mới tại server này anh à, là server cũ rồi cho nên nó nó hỗ trợ cho anh em bắt bắt trớn vô level 50 luôn cũng được Nhưng mà phải bỏ tiền mới được đây đây à, ông Nhật Di phải không phần mềm giảm pin là phần mềm tiny.vn đâu ơi tiny.vn để tôi, tôi, đánh cho vô trang web này tiny.vn tóc mới hả tóc mới này là anh em kéo uh, kéo đun sao kéo cái đun mà uh, ram Naro ram Naro Supply Chain á đun 45 á cảm ơn bạn Red Bull nha thì cái đun 45 đó nó có rớt cái tóc bộ tóc này cho nên khi mà rớt bộ tóc này mấy anh em cho cho nên tôi lấy tôi ờ, được cho cho nên lấy tôi xài về để cho anh em coi luôn read the order ngày chính thức chưa có chỉ biết là tầm tầm tháng 9 còn trước đó thì phải có khay mới mới vô bản à, mới vô xài bản Lobita được mà khay tìm ở cần cách là phải có môn hội một hello ông hưng bùi ông nhật di chơi lon á ông nhật di là chơi con ly sin đó ông biết ông ông chơi lon đó chơi ghê lắm mà inset các kiểu ô oh, cảm ơn bạn nguyễn hùng tóc không hợp đồ mod đồ khác đi sẵn chỉ tôi làm luôn tôi có làm cái clip chỉ các bạn mod đó chỉ có cái là cái chỉ đó là cái chỉ căn bản thì các bạn làm bộ nào nó cũng y chang như cái chỉ đó luôn chỉ có điều là các bạn chỉ cần kiếm được cái file mod mà tụi nó cho thôi chỉ cần kiếm được cái file đó bạn copy vô là xong còn cái copy như, như thế nào làm sao làm sao là tôi có chỉ trong cái clip mới đăng hồi hôm 7 7 giờ ngày hôm nay á 7 giờ tối không mới 7 giờ tối á tôi mới đăng cái clip đó thì anh cứ theo cái clip đó anh em làm kêu nâng như thế nào hả không cần đăng kêu bạn ơi game này là lên cấp nó tự học kêu chỉ có cái là bạn phải lựa kêu bạn không có nâng kêu nhưng bạn phải lựa kêu lựa cái kêu nào mà thích hợp để farm và kêu thích hợp để bb quỷ này lên hông mon hay gì sao nó có gì trắng trắng xung quanh đó vậy ta ủa sao thấy cái vết vàng Even the wholesome... Dojan? It's hard to concentrate when your body weight. Yahara. Hard to concentrate your body waves, even the wholesome fire. Nothing. À, đi chơi cả tuần về không mua bánh mua trái hết mà còn la nhớ nè nhớ mà không mua bánh mua trái đáng lẽ phải mua gì đó hoặc úp hình lên cho anh em coi thử coi ừ cái tuần nay đi đâu bán thân bán thận hay bán răm các kiểu nhớ mà nói cái miệng không ai tin ông nội ơi thời buổi giờ là thời buổi gì rồi phải có hành động chứ trời ơi đâu đi đi chạy hè là toàn là toàn là, là toàn là thanh niên chịch đi đi kiếm kiếm kèo không à á à, là nói chuyện quýnh quýnh như hạch vậy đi chạy hè toàn là những thanh niên đú đỡn với nhau trai gú gái gú này kia thôi cái đó là cái mát thôi chủ yếu là cơ hội để chịch với nhau thôi đó chạy hè chạy hè giống với ờ, mùa hè xanh nó giống kiểu vậy mùa hè xanh mà thử mà không có gái thử coi tụi nó đi không biết dễ thì nó đi sáng nó nhậu nhẹt à, sáng nó làm chiều nó nhậu nhẹt tối nó chịch um sùm để bữa nào tôi kiếm bộ mod khác tôi kiếm nó cho anh em coi tại vì lâu hỏng giờ cũng ờ, cũng cũng đang bận cho nên chưa có kiếm cái bộ mod nào khác mà tôi sợ tôi xô mấy cái mod nhiều quá rồi mốt mấy ông về Việt Nam á mấy ông ghiền mấy ông mod cho lắm vào mod cho lắm vào là bị ban nạt nha mấy ông ông kẻ cái mod này là cái mod bị ban bị cấm nha những cái mod này bị cấm tại vì nhà phát hành người ta làm game ra người ta bán đồ cho các ông để người ta duy trì cái cái server cho mấy ông chơi mà mà mấy ông mod hết thì đâu lấy đâu ra ta bán nữa mấy ông sao ốp luôn vậy ba đâu ốp đâu à ông nhật di á chứ tôi đâu ốp đâu tôi đang trên ông luki có vô vô luki rồi tôi quên mở cái discord đợi tí mở discord lên cái cái tóc này nè là phải chỉnh cái con nhân vật nó cao lên thấy nó nó thấy nó nó hợp hợp hơn chút nhân vật mà thấp quá sao không hợp oh hello vậy thanh niên nãy giờ tôi với ông chắc cứ tôi với ông nhiếp cứ nghĩ ông ờ, đi chỉnh tắt điện thoại luôn ông giúp gọi tắt điện thoại luôn cái gọi nào tắt nào nó có gọi đâu tắt ta ông kêu ông gọi kìa ủa vậy hả chắc đang trả bài hay nhạc cấp bình gì đó gọi không nghe máy à Có chắc máy. nó chắc nãy đang nói chuyện với trai á nãy nói chuyện với trai cũng hết nửa tiếng à, anh chị em combo với farm phật master Ford Master á hả Các bạn nào thích combo á là, là chỉ tập BB thôi Còn còn đi còn còn đi uh, trên quái á các bạn không có cần combo nhiều đâu Trái phải trái phải với Q2 là đủ giết người rồi đủ giết quái rồi cái combo của phòng master tôi khoái nhất là cái combo mà mà mà nâng nâng chạy gần 5 mét á nâng con quái lên xong chuẩn đùng đùng, đùng rớt xuống nâng thêm cái nữa là cái combo đó là tôi thích nhất nhưng mà hiện tại con đó là cái combo đó tôi làm để coi em làm 3 lần thì khoảng à, hai lần thành công một lần thất bại tại vì đa số là bị à, lắc nhiều quá là không được còn đi farm á thì nói chung là trái phải trái phải thôi là giết ngay cả giết boss cũng vậy trái phải trái phải chào vòng vòng vòng vòng vòng xoay quanh con boss trái phải trái phải trái phải rồi lâu lâu ấn kêu hai rồi mấy kêu kia cho nó vô thêm chút nữa là ok rồi chứ không cần không cần gì hết nhưng mà cái kiểu đó là cái kiểu phá chuột phá chuột với bàn phím bam nó nó banh con chuột luôn á thì uh, nếu mà pin tốt mấy bạn nên tập mấy con thích con nào thì nên tập con đó tại vì con đó tôi cũng test mới có level 45 rồi bắt đầu tôi ngưng lại tôi test các con khác rồi ừ. con này hiện tại tôi đang ráng lên 50 lên hông mon này kia các kiểu để cho anh em coi rồi Ê, qua tôi kiếm mày nhiếp qua tao ờ, sẵn với tao lên à, tính rượu bắn vách rau ông ông ơi tôi lúc tôi lên ông óp cha rồi kìa loki nhật chi hỏi ông có nhớ không kìa nhớ ông không kìa tự, tự tôi lưu tôi ông ông rượu bách lên bách rau tôi, vừa đi một đoạn tôi chạy về cái ông óp hay thiệt ai chết à à ông chết ai bởi vì trời tối qua ổng đi trả bài sớm quá đâu Với... có Tôi thấy có mấy ông rồ rồ nói kệ muôn chuột xin xịn chút Gắn mắt rô vô Mới mắt rô. rưỡi 9 giờ ông chết cộng long ngủ mà Đâu hôm qua bị rớt mạng nội ơi Rớt cái không lụm nó được luôn hả? À? Nó nó nó nó rớt để nó nó Ê, sao con chim nó bay vậy? À, nó nó rớt để nó nó cập nhật nó cắt cái cái cái cái, ờ, cái tivi của tao ồ con này nó bay vậy là làm gì nó ta tao thử nó cái coi ô được hư cấu thấy mình cái nó bay xuống mới ghê chứ cái game này máy tầm khoảng 10 triệu bạn vẫn chơi mượt rồi Luffy ơi nhớ ta không Ủa, à, ai nhớ ông gì Ba cái đó hỏi ông Sơn cho nó tôi chi tôi biết đâu ông Sơn nhớ đến mức mà thay ạc ha, luôn thay đổi danh tính luôn Ủa, ông Sơn là ai giờ ông Sơn lại ông Raya Rayne ông đổi là cái tên nó luôn rồi sao để người ta đổi tiếng đổi tên ồ ờ, ừ, laptop thôi chịu chơi game là bạn nên đầu tư pc chứ đừng nên đầu tư laptop laptop đầu tư biết tiền tiền của nào cho đủ cái mắt đây là là ha level 50 à Quân cái chính. laptop uh, à, 100 triệu á Trời ơi thôi, trời ơi thôi À, à một 100 triệu là đầu tư được nguyên cái dàn máy làm streaming đó hả VIP slip luôn mình thì mình không có tiền nhưng mà lỡ mình đang nói chuyện với uh, Việt đại gia đúng không ừ. <laughs> Việt Lót đại gia Lót thì trăm triệu nghe địa gì đâu Ờ. không mấy bữa rất ờ, lâu điều mình là nhỏ rất lâu kể lên mấy hồn ừ ông gà ly xin mà ông cứ sợ lớt elo rất sẵn rồi còn gì nữa đâu mà sợ ấy gì vậy đù sao mấy con này nhìn ghê vậy tí nữa có bán battle rào lách quá không muốn chạy Hôm qua mất cái tóc uh, một cũng vì chạy bom tiếp lần thứ hai má tức tức không chịu được luôn cầm bỏ bom quanh biết vị trí đó rồi cầm bỏ bom quanh nó không chịu quanh nó rớt ngay dưới chân rồi xong tạch chết luôn bao sàm luôn nâng lên 48 g có đỡ hơn không hả ghi ram là chỉ để uh, chỉ để load cái dữ liệu thôi là khi Ủa? mà bạn bị đầy ram á thì nó sẽ bắt buộc phải out game giống như bị đít game vậy đó còn muốn load ngon muốn chơi game ngon là phải cạc rồi lên cạc là quan trọng nhất cạc xử lý hình ảnh mà nó mod được cả ờ, cái kiếm luôn hả họ ừ có cái nhiệm vụ cây thế giới làm được đến ngày mấy rồi nhỉ? vậy cái nhiệm vụ cây thế giới trong uh, Summer World không à thì cũng làm bình thường hình như làm uh, uh, hai hay ba gì đó nó phải chạy tới hai bàn đấy ba bạc luôn cho cố có cái đó chơi bóng thời gian quá <laughs> Trời biểu chơi cày gia cố rồi à, tốn thời gian Cày cho giữ chi tốn thời gian Mà bỏ thì ổn Bỏ đưa tôi chơi bớt ngạc ra Nè qua đây chơi Chơi ông chơi server uh, Euro à Nhưng mà vậy nhưng mà vậy phải đau về lại Xó à có chứ có thấy được một chứ sao không được ủa à, nhiếp mày chơi uh, chơi uh, chơi tiệm net mày có đăng uh, mày có vô đường dẫn uh, thư mục uh, tải game của Lenso được không mấy cái game á là, dạ. là sao không hiểu ví dụ như bây giờ mày muốn vô đường dẫn tải game của thằng tiệm net mày có vô được không đường dẫn cài game á được chứ ờ vô được là cứ được rồi mà bạn không không à quên nó tây à tây à có tiệm được có tiệm không không không không biết được ủa vậy nào tôi muốn chơi bên cái server kia là tôi phải đao lại game ờ, server khác à đâu chuyển server chuyển qua chuyển chuyển qua nếu mà chưa có ạc thì nó sẽ bắt mình chạy lại level một từ từ đầu đặt tên rồi cái kiểu rồi chút xíu rồi bắt đầu vô được rồi mình đăng xuất ra mình nhập cái id vô lại là nó sẽ nó sẽ có ạc cho cho mình mình có ạc sẵn rồi nhưng, mà nó bắt buộc cái thủ tục của nó là phải chạy lại mấy cái hình ảnh mấy cái câu chuyện lúc đầu vậy đó ô mệt chết bè luôn chạy ra mất còn 15 phút ừ tầm đó 10 phút không tới đâu 50 phút à chơi tôi đưa ạc rơi chơi có một ạc uh, có một con LED gió một con uh, uh, Bolawin gió đó là một ạc gì Bolawin gió hả ngon vậy ừ Bolawin gió con nó chỉ chủ yếu là để đi uh, ấy thôi chứ có gì đâu ngon chỉ đi à, à con à. đó về về lép game mới mới mới ngon về lép game mới ngon chứ con đó mà mới chơi với lại min game thiệt phế để chơi không nhưng làm gì tại vì cái chơi auto của con nó cực kỳ bóp cái con đó nó có cái cái chiêu à, xóa tất cả hiệu ứng của đối thủ và của mình luôn như, à, cho cho dù có kháng hay không kháng gì nó cũng xóa hết nó xóa một cái là sạch bách hết không còn gì hết Ủa? nhưng mà có một cũng <laughs> một một, một, một cái như có một cái <laughs> mất giải là là hiệu ứng có lại của mình nó cũng xóa luôn hiệu ứng có hại của địch nó cũng xóa luôn bây giờ, bây giờ mình mình auto nó không nó không có được bây con có gì để mình trước ít game còn một ảnh nữa có con uh, toa với lại con uh, à, fire viking với lại con uh, uh, con gì con uh, con thằng con thành thành biển hè lửa của mày đó chết à có ba có có ba con đó có cả ờ, in inulai còn ngoại chính của tao thì cũng năm sau cũng nhiều hơn một game mua ngoài ngoài net đúng không thì bạn click chuột phải vô cái cái cái cái thư mục ờ, cái cái tên game á bạn chọn uh, ờ, property property xong cái bạn mở uh, open uh, file local hay gì đó tôi nhớ là bây giờ không có thoát cái màn hình chính được cho nên ông, ông nhật duy làm gì ra chơi battle round đâu mà đòi cá mà cài để bạn mở cái đó lên là nó thấy được cái đường dẫn tới thương một game mà sao có nghĩa là cái ông đó ổng đau ờ, game rồi mà ổng khó hay sao gì đó à, ta có mua mà không có biết uh... thấy cái bây giờ chơi luôn bữa khuya bữa nào chơi rồi lên solo trình cho anh em coi vậy mới nói còn giờ nói miệng không tin có mua thì giờ tải lại đi không Tại lại có team bốn nè, tôi ông nhiếp, ông Trác nè, thêm ông nữa, đủ bốn người nè. Ống tim bốn bảy đây còn lười cày vết tre đây vô rồi chưa lấy chuột phải vô thương à, vô cái biểu tượng game chọn roti xong chọn open ờ, file local gì đó nói chung là cái câu mà hình như dòng chữ đầu á chọn vô đó nó sẽ hiện chỗ chứa game rồi lúc đó bạn vô đường dẫn giống như tôi chỉ là được rồi bên tôi có bị ổn nữa không bên tôi có bị ổn dạ không không nghe không không không, không nghe lắm tôi vừa mới đẩy quạt đi chỗ khác á ờ, ờ. thái lan sao chuyển qua na hả bó tay phải tải na riêng mọi người thái lan với na riêng game này nó không biết buổi... sao nó không có làm cái bản bát đẩy qua không biết nữa buổi tối mà tầm từ bảy rưỡi đến 10 giờ là lắc năm nha nhíp xài cái tiny pin á tiny á tiny giờ hiện tại đang pin 300 nè nè tính cho anh em coi thử nè pin 300 nè bằng với uh, 11 12 đêm nè rồi bóng bánh bắt rào đây nếu mà bạn uh, đang chơi server Thái á, thì khi cái chỗ mà phần cái chữ mà inlet á thì nó sẽ là cái thư mục tiếng Thái vậy đó nha các bạn cứ bỏ vô thư mục đó là được rồi quá nhanh quá nguy hiểm nữa kìa phải nồi quá nhanh quá nguy hiểm nó nó mạnh rồi cấp máy rồi à? đi DKV là mạnh rồi Ủa ông vô vô chứ vô game hả? Mình, cấp thấp giờ mình còn lười cày, em ông cấp cao mấy ông ờ, sao xiên cày vậy ta? Cá đù bây giờ đang free ờ, đường mòn thiên giới đủ phụ À quên đường mòn thiên giới nó leo được tới tầng 95 này Ảt chính nè Ghê vậy Ảt à, à, à, chính tôi leo được tới vòng thứ 30 hay sao Ơ ba ba mươi vậy là ngon rồi cô chết lên được tầng 100 nè Mà giờ chết hết chơi rồi À học sinh cuốn tắt tắt lại chết má mừng Ai ngờ Trời còn phế Có lát like xét là vui rồi Con nó thích đợi chút thôi <laughs> à, nó lách quá coi đây còn lách nữa coi youtube còn lách mà lót miếng cô đến giờ hôm qua giờ không thấy ông kia ờ, nó lưu kỳ cái ông ờ, cà chớ không thấy từ từ đi để để vô coi tính tình sao được mốt sự đẹp là luôn. ông nào à Đừng hồi nói, sáng tôi nói, nói chuyện với nói ai nói gì à. ai à, nó mé mé thôi nó mé mé thôi được rồi nói cho là có nói với ông lợi rồi ông lợi cũng vậy ông, lợi cũng đồng tình <laughs> ờ, ông, lợi cũng kêu quay ông tắt mic luôn ông mút luôn tối qua không có ông mà ờ, à, ờ, tối qua tôi ngủ sớm à, gì đâu vậy à, đủ nguyên một bầy con nhỏ của nó kìa ôi má ơi nguyên cái bầy con nhỏ nó quýnh ghê quá đau nha mấy con quỷ đường ngộ ờ. thiên giới leo thử phát cho nó biết được nó đường mòn biên giới nên bảo con Inu vô không ta nó lộn bên bảo con Aerobit ờ, vô không ta để có gì chơi con đó vậy thằng nào cũng đang đói đói lắc quá lắc quá thật là đúng lắc rồi coi coi chuyện trần hào nam mà còn lắc trời ơi, mấy con quỷ này nó quýnh tôi máu đau quá còn nào trong đây vậy ồ mấy cái quest khúc sau này tụi nó đứng nói chuyện lâu ghê chứ ồ oh, làm cách nó cho cái beo tím luôn nè phải nồi tải xong về nó không hiện sách kết đúng không thì ông vô cái phần ờ, phần ông tải á ông lấy nó ra mà máu trăm bốn chín ngàn nghe hiểu à này cau vãi mấy ông kia nay chưa on nay chủ nhật chắc ờ, máu chảy về ở nay nay thứ bảy máu chảy về tim hết rồi ông Ken on rồi nè ông lợi đang đi sinh nhật uh, chị gái chị gái hay là đi chịch á á à, đồ xong quét rồi hết mưa rồi mấy ông kia ông cài là gì mà cài lẻ ghê thì chứ lên không mon đùng đùng đùng đùng hết trơn à, mà pin tốt như thế này tôi cũng muốn xưa chơi sụt fighter quá wow. Thôi kệ lại ông đi <laughs> phải mày đang chào con gì quên Warlock hả để hai tao tỉnh mít mày lớn lớn chứ nãy có tiếng tivi tiếng nhỏ lại giờ cũng còn tiếng tivi cũng nhỏ cũng được cũng nhỏ lại tôi nhớ các cái con cung gì thế, giá nó bánh đạn ghê lắm bánh tạch tạch tạch tạch tạch tạch à, không, có không có không có thông dụng đâu nó cũng đúng là nó có kêu nó thiệt nhưng mà không có thông dụng đâu hình như chị chị mang mà cái run ờ, thần thánh rồi vậy bọn nó mới chơi được cho e con kiểu vậy cung chỉ có con cung hài lai của à cung hài gió cái con hunter á hả như vậy ai biết đâu nó bắn lần tám ngàn mấy máu ghê vải cất tám mươi mấy ngàn máu nó là hết một skill tám mấy ngàn máu ừ, mạnh rồi nó muốn chơi gì chơi á nói chi con nào hay hay cái đầu nữa ơi không dám nói thì giờ ngồi đó tiếc làm gì mà ơi không nói chuyển qua tư vấn tình cảm luôn hả hả? ai biết ông nội à, ông Di nhà tới ngày đòi chịch anh em nè cuối cùng đòi chịch cho dữ mà cuối cùng giờ gặp gái quýu trời ơi là trời trời à, này thì gặp gái víu hormone là gì ha hormone nó giống như là khi bạn được được được tới cấp mà tối đa ví dụ như nồi a là tối đa là 50 á thì bạn sẽ lên giống như là lên một cấp độ khác thay vì lên 51 thì nó không làm 51 thì nó làm lên hormone giống như là cái kiểu mà ông là master vậy đó từ từ từ ờ, giống như là game này bắt đầu trải nghiệm game giống như là tới cấp 50 mới gọi là bắt đầu trải nghiệm game chứ không phải là trải nghiệm game từ cấp 1 tại cấp 1 tới cấp 50 là dùng để giống như là gia nhập vào game thôi để làm quen game còn bắt đầu cấp 50 mới thực sự là bắt đầu chơi game à đồ cái cái quét lượm mà không thấy cái gì lụm à thấy rồi thấy rồi ồ oh, đây thực ra này giờ này cũng có hàng chạy lâu nhau giống tao nè <laughs> ủa mày với Ruki chưa chưa chưa bắn cái này ra hả chưa đó anh chạy tới đợi chút nữa đã Luki có đang solo à đâu có lại đâu đang chạy tháp hả à. chạy tháp rồi còn có 10 phút nữa tranh thủ đang phi hả ừ, đang phi à là cũng đi làm web tiếp làm web này kia à, đi à, đi mấy cái đun hàng ngày kiếm đồ kiếm kinh nghiệm tiền thì nó lên thôi à chứ à, đi đập người ta là những cái web môn phái có những cái web môn phái đi quýnh lộn giữa hai phái với nhau thì cái đó là có ông chọn cái à, cái đầu tiên đi tôi thấy cái đầu tiên nó ổn định đó, mấy mini giây cũng được mà càng thấp càng tốt nhưng mà thường có mấy cái thấp nhưng mà nó vẫn lắc ông cứ chọn cái đầu tiên đi chơi NA và pin được 200 ờ, 300 là ông thấy hạnh phúc rồi chơi ngon rồi ok mốt về Việt Nam chỉ còn chừng sáu mấy quá ờ à. nếu mà bạn mình không à, ông kèn lên kìa hôm qua giờ tôi có chơi được đâu hôm qua giờ nằm ngủ hôm qua ngủ sớm lắm 9 giờ là ngủ rồi lại có chơi được đâu phải ngủ thôi Kamayaga <laughs> ông kẹ à, đủ Dragon Hammer luôn Phải nổi cái này Ủa, nó bị... à. bị cái hông bông ba rất là ta mai lên 50 hả không biết nữa chắc làm hết quét chắc phải mai lên 50 á ông uh, ờ, ai đi e e đi kinh gì hú ở ngoài đã có đi đường thì hú ông kìa giờ chưa mà mấy ông kia chưa đi mà lấy vào đi ờ à, mấy ông kia chưa lên mà có vô vô kìa mà vô vô chưa đang đang lắc mới rồi mười rưỡi đi đi này nó con khác lên 45 nữa kìa mấy ông này được mấy ông này mốt vô làm cho làm trưởng lão hết trưởng lão với già làng tôi làm hương chủ cho được rồi ông nào Ủa có thời gian với kiến thức á, thì thì thì anh em bầu cử cho mấy ông lên làm à, làm chủ lan hết còn anh em chúng ta là chỉ hỗ trợ qua lại kia thôi dạ được rồi vậy là vui rồi à, được rồi ông kia nó đang ngồi mình dưới kìa ta xuống chơi với ổng không Đâu không đâu. ở dưới đó hello rồi ông đâu tiêu rồi tội ken quá ông đâu mất xác rồi hello hello xin nhau <laughs> lên à, cái gì Loki lên 50 chưa chưa ba cứ vâng. cày đâu lên 50 ba úi dùi úi dùi úi dùi alo alo alo what the fuck what the fuck what the fuck ai vậy Ủa, ông lợi Ủa cái đồ này đang đồ đi chịch mà ông nói ông ờ, tên hôn ông mua bao nhiêu tiền đó trăm gửi tên hôn gì á giờ hỏi tôi tôi cũng biết nó có tay phone gì nữa nói chung là cái hàng phát gaming á phát mấy cái tay phone gaming á ở hà nội bán cái đóng giờ như phone thì ra mua tầm sáu trăm mấy là ngon lành mà Ai, con người ta xài tay phone xịn chứ bây giờ kêu sáu trăm mấy không à tôi đang tính mua cái tay phone khác cho nó dễ nói chuyện này chứ bây giờ suốt ngày xài Discord như vậy mà sử dụng tay phone ờ à, xài Discord mà không có phone hết nếu ông nào không có phone thì lấy cái ờ, tay phone của điện thoại Samsung á gắm vô máy xài được nhưng nhưng mà cắm vô cắm vô bên nào bên xanh bên đỏ hồng á màu hồng màu hồng à. <laughs> màu hồng màu hồng cắm vào đấy thì nhớ nói chuyện được nhưng không nghe được thì sao thì thử thôi lỗ nào cũng cắm hết cho tôi tại thường hình như cái tay phone của samsung á hình như là nó nó nó nó nạp tay phone ba dạch nó gì á bình thường tay phone cái con kia là nó có hai vạch hai thì tôi máy tôi máy Samsung mà điện thoại Samsung mà ừ thì cắm vô thử đi chứ ông nói chị nhỏ quá à không phải đó tại tôi để mic nhỏ không thôi mai chắc cắm vào điện thoại nói chuyện bằng qua điện thoại thôi ừ còn không ông chơi ông, ông cài cái coi vô điện thoại á ông mở lên mà như vậy thì sợ tiếng nó dội vô thôi không tay phone sao nó đuổi được không? À Typhon hả? Ừ Do not waver. Biết Typhon hàng này xài đường đa đá đang bó hình nữa Nói chung ông mà mà chơi game ờ, bắn súng kìa FPS á Thì ông mới, cần đầu tư mấy cái tay phone được được một chút còn không không cứ lên hả à. thằng game ca nó cũng có mấy bài viết review về mấy cái ừ. iphone mà ờ, bốn trăm mấy ngàn trở lên đó thấy thấy phone bốn trăm mấy ngàn năm trăm mấy sáu trăm mấy cũng được đó mà nó là nó hơi ờ, hơi tốn kém tí đã tôi gửi hình á xem cái phone nó được không cái phone màu mè vậy đâu coi với đâu ngồi đi co này trời ơi cái telephone gì mà, mà nữ nữ tính phải nội với nội telephone đó ông bạn làm cái nét đó nó kêu nó còn dư á chả biết nó thêm phone gì ra ra ngoài ra ngoài ờ, ra ngoài ờ, test thử coi xài được không sợ mấy tao con nét sợ đeo chút đầu lỗ tay thế bà năm nó kêu xe ôm lắm vậy nó mà vậy thôi chỉ cho là xin vậy thôi bộ telephone của ông Henry bán cho tôi nè thấy êm tai hơi nóng chút nhưng mà êm tai nghe tốt tầm dạ. hai bây sáng sáng nó, nó bít dịch cái lỗ tai luôn mà êm không bị đau tai mình nghe tốt chủ em tai thôi mà tầm ổng đâu có ba ổng đâu có bắn đâu nữa cần gì ông phải nghe tiếng ờ, à, ông đâu có bắn đâu cho nên ông đâu có cần phải nghe tiếng dữ dữ được chi Bữa nào bắt tao nó hạ giá ra hạ giá ta à, nó không nó không hề có động thái hạ giá luôn nó không hề có động thái hạ giá á cái con đó nó không hiểu nổi nhưng mà nhưng mà nó vẫn bán ầm ầm nó hay nó hay quá nó nó cập nhật cho thêm mấy cái nữa đã nữa nè đã chiêu nè nè đã chiêu có nghe cốc cốc cốc cốc cốc à, nè lúc đỡ chiều thì nó không thèm quýnh kể cái mấy con này âm binh gì đâu á vừa tính đi ra đây á hello quyên hoàng xin lỗi ê vậy ông kìa ông lại dạ, ừ. Gậy ông kìa Tụi coi trên đâu dạ, có anh đâu gậy gì Hoàng Quyên gì đó Hoàng là ai? Quyên Hoàng gì đó hả ông nói biết đó ông dạ, đi chung với ông chơi chung với ông gì đó không phải có gì hai chết vợ không có gì lộn rồi không phải Ê, ông nào đã có nhạc vậy à thì ra ông lợi Hả? bên ổng có tivi bên ổng là có tivi ờ, ờ, ông ờ, bên ông có giảm được tiếng tivi xuống không tôi, tôi giảm tiếng ông luôn rồi có tiếng tivi vô kêu quá giờ tí tôi về ông ta có có ai đi luôn không kìa có có có tôi đấy con quỷ đó quỷ nó bay ghê vậy Đợi tí bay bay đợi em với là xác định là lan là ờ, tập trung những thành phần ghi, ghi, ghi gớm ông Việt chi là bữa nào ờ, làm bài thịt ờ, thịt lan đi hay là vịt lan đi <laughs> à để tôi hỏi là tiếng bài này. hai phần trăm mà nghe vẫn lớn phải nồi cái mic ông thu tiếng tốt quá biết ờ. đâu mà cái kiếm này cái kiếm trong quyền thoại ư bự như vậy trong dạ. ông ken ờ, ổng ờ, ngồi trong bán nét mà có tôi có nghe tiếng gì nhiều lắm đâu đậu phụ mới lên được tầng 16 tôi lên tầng 30 ít mẹ giờ phí nó có miếng lót đẹp ngoài biết rồi vô tiếng nào hả vô tiếng chứ phải vô hết lên rủ chắc là lên lũ nhíp coi coi bắn không tối nào thức tới mấy giờ nhiếp Tao tiểu ok Được chưa? Hết kêu chưa? Tiếng không? Hết rồi á Tôi rồi tay, tôi rồi qua bên tay bên kia kìa Tui sau nay nó cho chơi màn hình trắng đen rồi, phải ngồi tôi mới né ông ông nào la to dữ biết Thôi để tôi tắt mic riêng được Ủa Ông Quyên Hoàng Hoàng Quyên Cái dấu vàng này là dấu gì ông? Sao tôi chạy qua chạy lại có thấy gì đâu ta Phải nội. À bắt tôi phải nhảy lên đây nữa đây cái ghê không đâu ký ức ngày xưa là con con Jin Sao Jun này nó ở ờ, nó mặc bộ đồ trắng nó chạy ngờ ngờ vậy đó hả ừ. đồ à hồi đó Jin Sao Jun nhìn nhìn nhìn thơ ngay vãi nồi không cứ đứng chờ một tí nữa rồi đấy là con con nhiệm nhiệm vụ nó chạy xuống kìa má nhìn mẹ đi kìa cái tướng ẹo ẹo ừ có ông nào biết cách là tắt à, giống như tắt hết content vậy nè hiện cái màn hình thôi nhưng mà à. chỉnh à. cho nó tự đi được không tự đi mà mình quay màn hình trước trước mặt nó được không ờ, ấn num lóc á ông ấn num lóc cái rồi nó tự đi num lóc ổ khoan tự num lóc là tự chạy để coi chắc trừ à đã hết phím ra ấn num lóc nha ok ô nè nè tự đi nè uh, yeah vãi nồi vãi cả tưng kìa ôi ôi trời ơi ô bên ơi ơi ông nghe tôi nói không nói nghe à? tôi bảo ông là ở ấn shift F2 à không không không tôi làm được rồi ship F2 hả shift 2 shift 2 làm gì đồ ngày xưa Jin Soojun bị bị con uh, bị thằng Musin uh, à, làm gì đó vậy ta Còn siêu 2 thì nó hiện con trỏ chuột lên ông vẫn đi bình thường nhưng mà kiểu ông vẫn quay các hướng bình thường được không nung nung lóc với, với kia làm được rồi còn chiếm hai chưa thử để chúng thử luôn chiếm hai chúng chơi trò cái bao hồi xưa chị đi nhấp chuột là đi nhấp chuột là đi á à cái đoạn này là giống như Jin Yosun hồi hồi xưa bị ăn hiếp bởi thằng Mu Xin hả Ủa ai mua về không có Hồ siêu muốn lấy cây kiếm của sư phụ Jin hả Rồi cũng bị đến té xuống Nhật nữa hả Vậy chống chống hòn chống Trung Quốc quá ha Té xuống Nhật cái học được ờ, võ công dữ dằn không à Ông Khuê Minh không thấy online tối qua ông, ông tiếng nguyện à, mèo có nghe tôi nói không à, im luôn đi <laughs> container đây những cái web này ta bắt phải đánh đánh lệnh mới chịu có mình tôi à mấy ông kia đâu chưa vô đây là F4 lên nè ông ờ, có ông lợi anh Bất quân di Bất quân di giờ này không thấy nói chuyện ông Kirito Minh Tân thì mới có cấp 20 rồi à. có đi không lại ơi Kirito là tôi á đi đâu á đi đâu á ông vô vô ông rủ đi luôn kìa à đi đi đi để nhưng đi. mà để tôi đi nhưng mà à. để tôi đi công việc đi đây tí đã rồi tôi xuống ờ ờ ờ đợi tí ông vô vô rồi ai có đi hú nha Đâu, ông nào đâu, ông nào mới la lên đây pm tôi cũng đang hai trăm mấy ngon lành cành đào luôn cái vụ mà lập ban hội hả hôm qua về trong cái à, cái cái group của Rana thấy nó im im lặng hẳn ra chắc bữa nào vô à, comment hoặc up lên cho cái cái cái cái cái cái, cái status nó nó nó đẩy lên lợi quá nhưng tụi nó tụi nó bam quá General Bayunga. Check check. Rồi. Ông chưa duyệt đơn cho tôi vào group mà. Ủa, tôi thấy đâu có cái đơn nào gửi vào group đâu. Thấy ai cũng duyệt hết đơn rồi mà. Tôi đã được duyệt đấy. Ok vậy. Nè, tôi mở lên cho ông coi nè. Tôi là cậu tên Bin mà. Là ông mới gửi hồi nãy hay lấy lâu rồi? Lấy lâu rồi, từ hôm sau bảo lập group cho qua kia. Hương, thường thường thường thường thường là tôi thấy là tôi diệt hết liền luôn à chứ tôi không có để không có để sót ai hết trơn á nói chung là cứ vô hết trước đi muốn có cây thì tính tiếp ờ, rồi tôi nói tôi để tôi để ông phát với ông gì ông ờ, ông ờ, ông ông rin gì đó lên làm lên làm kiếm việc luôn á là mấy ông đó có quyền áp nhận vô hết luôn mà sao kệ ta còn tiền pin nữa để trước tôi ra tôi coi được xem cực kỳ nhé Facebook của tôi còn tiền pin nữa We now take this oath of siblinghood and swear by the gods in heaven. Ma ngày xưa chưa có chơi cái trò gọi là cắt máu ăn thề. Bà nội nó si sida thấy mẹ luôn mấy thằng này nó cứ cắt máu năng thề, nó uống tối ngày My soldiers, take up arms with me and regain our honor! À, thầy buổi giờ mà nào dám cắt máu thầy lại đó luôn thầy luôn à phải đặt cắt máu thầy với nồi có một sự thật là tôi chưa có vô lan ha <laughs> ông gửi cái cái này tôi đánh cái link cho chấm không mở facebook lên cái đó là tôi không thấy thấy mấy ông nào gửi hết trơn á đâu rồi đây vô lan bằng link này nha mấy ông đây bên này đó copy cái đó dán vào cái trình duyệt nha đừng nhấn vô nha nhấn vô nó nó mất công nó mở bằng cái cái cái IE mất công đó chắc ông gửi ông vào Discord đi gửi để vào Discord đi gửi Discord đúng không ok Discord có một cái đây